Rồi, xin mến chào tất cả các bạn đến với những kiến thức về chăm sóc trẻ trong mùa hè này nhé. Các mẹ đã sẵn sàng chăm con chưa? Xuân hè là thời điểm thuận lợi cho các loại ruồi muỗi, côn trùng, kiến ba khoang. Đang trong thời điểm phát triển sinh sản mạnh mẽ, nên các mẹ cần hết sức quan tâm và chăm sóc trẻ nhỏ nhé. Cho dù là ở nhà, đi gửi trẻ hay đi du lịch, picnic, các mẹ luôn luôn có sẵn cho mình kem bôi da Bolada bên cạnh nhé. Thường thì các mẹ rất chủ quan trong những trường hợp này. Cứ nghĩ rằng các loại ruồi muỗi, côn trùng, kiến ba khoang đốt 1 đến 2 hôm sẽ tự khỏi và không gây nguy hiểm gì cả. Nhưng các mẹ sai rồi. Nếu không xử lý ngay lập tức, rất dễ gây ra các loại sẹo, mụn, nhiễm trùng, mẩn ngứa khó chịu cho trẻ. Các mẹ nên nhớ khi bị đốt, lập tức bôi ngay cho trẻ nhé. Để con được an lành, mẹ có thể vui chơi thỏa thích mà không còn phải lo lắng về vấn đề này nữa. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các loại kem bôi da cho trẻ nhưng không đem lại hiệu quả cao. Bolaza là Cambodia đa năng, sử dụng công nghệ phytoso hiện đại nhất hiện nay, tốt hơn hẳn công nghệ nano hàng chục lần, nên sử dụng Cambodia bolada rất tốt cho các vấn đề liên quan tới viêm da cơ địa, vẩy nến, á sừng, hắc lào, viêm lỗ chân lông. Hiện nay Cambodia bolada đang là siêu phẩm đứng đầu thị trường, giúp cho làn da được khỏe mạnh, bảo vệ cơ thể hữu hiệu. Nếu bạn cần tư vấn thêm để sử dụng an toàn, hiệu quả cao, tiết kiệm hay bạn muốn kinh doanh online, cứ inbox mình hướng dẫn và hỗ trợ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.